Đinh Gia Thọ lại là thiên tử xin chào người dân của ta Nay Đinh Gia Thọ lại là thiên tử quay đồ lết là à, Đinh Gia Thọ à, xem bói Đinh Gia Thọ mình Tham 90 Nhớ like, chia sẻ, rồi đăng ký kênh, là ủng hộ kênh à, Giúp cho Đinh Gia Thọ lại là thiên tử sớm nhận quà khen Ai là phái mộ của Đinh Gia Thọ lại là thiên tử thì nhớ bình luận lên thì hiên nhóm họ nên giác hội xin tự từ lên đến năm tương lai đời đời kiếp tiếp không mất người hiền nếu như như thần nó tên cũng như thần cho nghe thiên tử biết thì nghe thiên tử xin nhận phạt đợi chừng nào nghe thiên tử nhận lục ba lúc tới chừng đó như thần nó tên cũng không có muộn nếu như nghe thiên tử chính thức là đinh gia thời thiên tử thiên giới tới chừng đó nghe thiên tử xin nhận phạt mang tên thiên tử nghe suốt đời là thiên tử nghe đừng đó tên nghe tôi đi xin tự lên với like chứ sao mà lên với thời xin tự lên với phòng xem bó lên với phòng mình thăng uh, ờ, mươi Phục Hán Thường Tướng giỏi Gia Cất Thông Minh Tương Lớn Lên Minh Thị Ngày mai ngày 12 tháng 3 2021 Thành kính đại tự tên là Đinh Di thọ lại là Thiên Tử Người nghiệp võ thật tại nó bơ mơ công khoái quỷ khóc người gì không người hết cỡ ra đợi tư tới mười cái thôi không không biết ba trăm không sáu giá lý hữu tiểu nhân thiết quạt ờ, xạo ờ, lưu tình men đảnh ờ, tiểm hảo khởi hành nhung liệt chu hoạt cũ tồn đây ờ, bởi tà ờ, trên vẫn đón đầu đừng ờ, chân dây một chút dây rác cũng lâu lâu lâu liệu mà khu xếp lên đường gấp ngày tháng thôi đưa chớ ở lâu phải xa tránh tiểu nhân coi như à, gốc gói khốn ờ, chi vợ uh, ờ, chúng đảo đông đảo mà mình cô tộc nếu không đi mau uh, tắt uh, gặp uh, tai nạn vì thế mới có những câu đần chân uh, dây lát và ờ, chớ họ lâu người có quẻ này phải chuyên ờ, cơ ờ, mà hành động gấp ờ, rút ờ, đừng đợi đến rút ờ, ngày đến rút hết ngày hãy tin với thọ lệ xin tử nó có hay nhớ like chia sẻ ủng hộ linh với thọ lệ xin tử em like linh với thọ lệ xin tử ra rồi có hay không ai là hai một có linh với thọ lệ xin tử xin hỏi bình linh lên đi á từ giờ về sau gọi mình là đinh gia thọ lệ thiên tử hiền lưu sơ vơ vệ sang chính là ta tôn ngộ không chính là ta giác cái luận chính là ta lưu bôn chính là ta lưu sông bá chính là ta gia lâm chính là ta chuyển đến thánh nhân chính là ta đinh gia thọ lệ thiên tử thiên tử hoàng đế thường đi người ta lớn nhất còn ngọc hoàng thường lá cho lô hoàng nhớ là chia sẻ ủng hộ đinh gia thọ lệ thiên tử hiền ai là fan mộ của đinh gia thọ lệ thiên tử xin lỗi bình luận lấy tiền tự giờ sao rồi mình lên lên gia thọ lên thiên tử em lên gia thọ lại là thiên tử thiên tử hoàng đế thượng đế con trai lớn nhất con ngọc hoàng thượng đế chất là hoàng nhớ la chứ sợ mạo lên gia thọ lên thiên tử á nhớ mạo lên gia thọ lên thiên tử em nhớ cho nhớ like chia sẻ rồi nó cái kênh là ủng hộ kênh nữa giúp cho lên gia thọ lên thiên tử sớm nhận lúc cả khi ai làm 21 có tranh cho thời là xin lỗi xin lỗi mình là lấy tiền hai xin cho thọ lại là xin lỗi nó có em nhớ like chia sẻ ủng hộ lên cho thọ lại xin lỗi em hỏi hẹn gặp mười sau hẹn gặp mười chúng của ta sau em bye bye thằng